món đồng giang này là cho ăn sòi cho ăn sòi là chủ yếu góc nó đang bắt cặp nè là bắt cặp nha bà con thì ở đây là nó à, ăn sòi chín thì sao con ốc nó có thịt màu vàng có nhiều con nó có à, cái mai cái cái vỏ nó màu vàng luôn 4 tháng thôi sau 4 tháng thì có thể tạo được giống rồi thì tạo được giống thì chúng ta sẽ gầy ra thêm còn cứ để xài không còn để sòi nè để mít để những cái thứ nào mà nó có cái mùi số trứng nở rồi nè trứng màu đen là nở cái trứng màu đen này là tối nay nó nở hết bảo đảm còn những cái trứng này nó mềm như cái uh, gần một tuần rồi còn nghe nghe cái tiếng này nó nó, nó kêu nghe nó kêu á Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh no, oh, yeah. Okay. Mala mía, si tú estás buscándome juego, un día te dejaré mirando hasta el cielo. Mala mía, si tú estás. Se pone coqueta, que hasta el novio ni lo respeta. Yeah. Como ella se mueve, siempre hace cosas que no debe. Se pone coqueta, que hasta en las fotos me etiqueta. Yeah. Como ella se mueve, siempre hace cosas que no debe. Yeah. Que te de septiembre, por ahí a las seis. Pa' tu casa y Netflix, solo a darle play. Xin kính chào bà con Chào mừng bà con đã quay trở lại với channel của trang trại Học Điện Đồng Tháp Thì hôm nay em xin ờ, gửi đến bà con về một cái ờ, mô hình nuôi ốc sinh sản trong vùng núi của ờ, một chú bên khách hàng bên em thì đây là tổng quan của một cái mô hình nuôi ốc mà đã đã xuống giống được 4 tháng như con thấy thì uh, con ốc nó đang đeo lên cái uh, sỏi nó ăn đó ở đây uh, chủ yếu là bên uh, bắt đồng giang này là cho ăn sỏi, cho ăn sỏi là chủ yếu sỏi chính thì giặt cây để xuống chỗ ăn thôi nói chung là cái mô hình này hiện tại là bên chú nuôi đã thành công rồi hiện tại đã sinh sản rất là nhiều nên em cũng chia sẻ cho bà con xem thì ở đây góc ờ, nào bắt cặp nè nào bắt cặp nha bà con khi mà con ốc nó bắt cặp thì tầm uh, một tuần nhiều nhất là một tuần một tuần sau thì nó sẽ uh, tìm vị trí để sinh sản thì uh, ốc sinh sản thì nhất thiết là bà con phải uh, tạo được cái uh, vị trí để cho nó sinh sản như bà con à, xem tổng quan ở cái à, bể này là một đầu sẽ có một cái à, vị trí để cho ốc nó sinh sản mình có lục bình dầu dừa khi con ốc mà nó trưởng thành tầm khoảng chúng ta nuôi tầm từ 3 tháng 3 tháng thì nó sẽ gọi độ trưởng thành thì nó sẽ bắt đầu vô giai đoạn sinh sản ở trong miền Nam này thì chúng ta nuôi ốc thì nó sẽ sinh sản cho chúng ta quanh năm nói chung là không như miền Bắc thì họ có thời gian ngủ đông ở miền Nam thì là quanh năm thì cái mùa mà sinh sản gọn nhất của con ốc á, là nó rơi vào cái uh, mùa mưa mùa mưa thì sinh sản rất là nhiều thì đặc tính con ốc là nó sinh sản rất là nhiều mùa mưa nói chung à, mưa thì sinh sản nhiều thôi thì à, như bà con thấy là ở đây là có các cây thủy sinh là gồm có là bèo thì à, lục bình à, rau dừa thì à, ở tập trước à, thì em có giới thiệu đến bà con về à, năm cái loại cây thủy sinh mà chủ chốt cho ấp đang đó bà con có thể tham khảo lại à, ờ, như bà con thấy là ốc nó đang nổi lên đeo vô khá là nhiều dầu cái sòi thì ở đây là nó ờ, ăn sòi chín nói chung là ốc nó lớn như thế này rồi thì chúng ta sẽ ờ, nó ăn cả ngày à chúng ta cho nó ăn cả ngày thôi không vấn đề gì cả thì những cái sòi này thì nó ăn tầm một ngày là hết à một đêm là hết thì chúng ta sẽ cho tiếp nói chung là con ốc mà khi nó trưởng thành lại ra ăn khá là nhiều nó vâng, ăn à, nó ăn được à, gấp ba lần cái trọng lượng của nó nên à, chúng ta cái khâu mà thức ăn chúng ta phải chuẩn bị đầy đủ cho nó thì ở xa bà con thấy đó là có một con ốc có ốc thịt vàng còn thấy không con ốc có thịt vàng là có nhiều bạn là hỏi em là tại sao con ốc nó có thịt màu vàng có nhiều con nó có ờ, cái mai cái cái vỏ nó màu vàng luôn thì đấy là con ốc thịt vàng góp pu thịt vàng là cái thịt nó rất là đẹp nói chung là ăn thì uh, nó cũng vậy thôi nó cũng không có gì khác đâu nhưng mà cái thịt nó rất là đẹp và cái hàm lượng dinh dưỡng nó cao hơn thì uh, ờ, góp thịt vàng mà mỗi mỗi mỗi, mỗi buổi chiều á bà con mà cứ uh, xem nó thả thiền á là nhìn nó đẹp lắm nó rất là đẹp là tổng quan cái bể này là hôm trước là lúc trước là bên Bắc Nam Giang này là lấy em uh, mỗi bể là ba ngàn một bể ba ngàn với ờ, một bể ờ, năm ngàn thì nhiều bà con có uh, hỏi bên em là chúng ta có thể uh, thả trực tiếp xuống ao không thì chúng ta nuôi thì chúng ta cứ thả trực tiếp xuống ao nếu mà chúng ta ngăn ngừa được các cái loại thiên địch thì như bà con biết á, là chúng ta nuôi bất cứ con gì á, chúng ta cũng phải ờ, có các cái loại thiên địch cũng như các cái khó khăn trong quá trình nuôi vì làm sao mà chúng ta tự chúng ta uh, chuyển mà chúng ta làm sao mà ngăn ngừa được và chúng ta phải thích nghi với môi trường đó thì không có cái gì mà gọi là cái hoàn hảo một trăm phần trăm cả chúng ta nuôi chúng ta cũng gặp khó khăn nhưng mà khó khăn thì chúng ta phải biết cách uh, khắc phục thôi như ở đây là chú có cái hầm khá là lớn nhưng không nuôi quyết định là nuôi trong dèo à, có hầm mà khi có con súng đó kìa hầm tự nhiên luôn nhưng mà sợ chuột thì sẽ tiến hành nuôi trong dèo thì nuôi trong dèo thì nó dễ quản lý hơn nó dễ quản lý chúng ta có thể ờ, quản lý được cái mật độ của con ốc giờ này là cũng ờ, gần xế chiều nên ờ, nó cũng ốc nó bắt đầu nổi lên rồi nè nổi lên khá nhiều thì cái này là ông chú là lấy giống của bên em à, trước tết trước tết thì à, nuôi 4 à, tháng rồi nó bắt đầu sinh sản một lát nữa em sẽ quay cái mấy cái bẫy trứng cho bà con xem thì trứng cũng như có một số đã nở rồi 4 tháng thôi sau 4 tháng thì có thể tạo được giống rồi thì tạo được giống thì chúng ta sẽ gầy ra thêm tại vì ngóc có đẻ rất là nhiều nói chung là nó một ờ, một tháng nó sinh sản cái chu kỳ nó là một tháng nó sinh sản một lần nhiều nhất là một tháng còn tùy theo cái thức ăn và cái độ chăm sóc của chúng ta thì tầm uh, ờ, 15 đến 22 ngày là nó bắt đầu sinh sản nhà con thấy đây là nó đeo khá là nhiều vào ờ, những cái sợi à, như à, như thế này nè là bà con thu hoạch con cứ để sợi không con để sợi nè để mít để những cái thứ nào mà nó có cái mùi thì con ốc là nó đánh hơi rất là hay đánh hơi rất hay nha bà con chứ không phải nó không đánh hơi được đâu nó đánh hơi những cái uh, thức ăn mà có cái mùi như vậy là chúng ta cứ uh, biết được cái đặc tính của nó thì chúng ta chỉ thu hoạch bằng cách đó thôi chúng ta sẽ giữ thứ nhất là sòi mít à, lá đu đủ cây đu đủ chúng ta cứ để xuống nhữ và nó gom được rất là nhiều nhữ này thì dớt thôi thì cái đặc tính của nó như thế thì nó cũng là một cái nhược điểm đó là nếu bà con nuôi mà bà con không giữ á thì à, đạo tặc nó nó nhữ là nó bắt hết một là nó nhử hay là nó nhảy xuống nó mò thì nhiều khi mà có uh, những cái cái ao mà ao bè như thế này á là nó ngứa dữ lắm có thể là nó không mò được nhưng mà nó sẽ nhử là ban đêm thì đặc tính của con ốc nó nổi lên hết nổi lên để nó tìm thức ăn nó sẽ ăn ờ, nó sẽ tìm những cái thức ăn mà ngon đó có mùi đó thì sẽ bù lên ăn rất là nhiều nói chung là dành nhà nó đu à, có cục có cục luôn á hay là ban ngày đó chứ ban đêm còn dữ nữa đặc tính của con ốc là ban đêm sẽ nổi lên hết nhau nè thì uh, nuôi ốc thì uh, khá là đơn giản nói chung là không có gì phức tạp nhưng mà bà con cần phải tạo được một cái môi trường tự nhiên nói chung nó chỉ cần môi trường thôi và không được dính thuốc sâu dính bất kỳ loại thuốc nào cũng không được cả để bà con nhìn uh, tổng quan lại đây là cái mô hình uh, nuôi ốc sinh sản nha bà con thì uh, mấy tháng trước thì em có làm một cái uh, video về mô hình nuôi ốc sinh sản trong vùng lưới rồi đó rồi hãy tham khảo lại thì đây là cái uh, mấy cái bể uh, trứng cũng như là cái thùng dưỡng ốc con của uh, bên uh, bán nông dân để em cho, sẽ cho bà con xem nói chung là đẻ cũng được uh, hơn nửa tháng rồi ngày thu tầm 20 à, đến 25 trứng nhưng mà khá là nhiều đó bà con ngày mà thu tầm 20 trứng là khá là nhiều rồi đây trứng cũng to đấy một số trứng nở rồi nè trứng màu đen là nở thì cứ trứng mà đẻ à, tầm khoảng à, nói chung một giờ thôi một giờ sau khi đẻ lên ta nó thu được đây một số đã nở nè con thấy có cái trứng ờ, màu đen không trứng thui là nở đó đây cũng trứng nè quá trời trứng luôn chung là cứ như thế này thôi trứng như này chúng ta cứ gầy lại thì ờ, chúng ta nuôi được nó lên được sinh sản thì chúng ta cứ gầy gầy con hoài thôi đây bà còn xem cái trứng ờ, chúng ta trứng này nó đen này là nó đã hết những cái trứng nào nó mềm nè nó mềm uh, cái trứng màu đen này là tối nay nó nở hết bảo đảm còn những cái trứng này nó mềm như cái uh, uh, thịt dừa đấy đấy đụng vô nó đụng, đó là nó sắp nở rồi nó sẽ đen nó sẽ nở đây tầm khoảng 5 ngày sau nó sẽ bắt đầu đen và nở hết rồi ấp trứng như là thành công rồi đó hôm nay cũng đã hướng dẫn đầy đủ rồi đây trứng là trứng mới nè trứng đó là mới lụm ờ, tầm hai ba ngày nay nè một ngày lụm lụm cỡ nửa diễn như thế này bà con cái này thì uh, sắp tới em sẽ cũng sẽ hợp tác là thu mua nói chung là bên em sẽ thu mua thì uh, ờ, nuôi trồng bất cứ công gì cũng gì rồi cái đầu ra thì bà con đừng có lo bên em sẽ thu mua cho bà con đây là ốc uh, dưỡng ốc con bà con dưỡng bằng uh, à, bẹp cám con mới nở đấy này cũng được uh, gần một tuần rồi còn nghe nghe cái tiếng này nó nó nó kêu nha nó kêu quá còn nghe nó kêu không vì ốc con nó nở ờ, chúng ta ấp công nghiệp thì nở rất là nhiều nở ờ, đạt ờ, cái tỷ lệ mà chúng ta ấp công nghiệp á, thì nó đạt từ 70 đến 90 phần trăm nói chung là không 100 phần trăm được tại vì còn tùy vào cái cái cái trứng nó được thụ tinh hay không nữa thì rất là nhiều tập trước là em cũng đã giới thiệu đến bà con về cái cái loại hũ kinh quy chứng đó em qua làm tập kiên luôn thì uh, em làm thì em hướng dẫn nói chung là đầy đủ hết á nhưng mà nuôi con gì con gì cũng có một cái người có nuôi thành công có nuôi thất bại thì tùy vào cái số thôi nói chung là mình có kiên trì hay không thôi và học hỏi chứ nó không có gì là khó khăn cả nhưng mà mình không nản là mình sẽ làm làm sẽ thành công thôi thì ờ, ở đây một ờ, một tuần mà đây